Người un ơi, đừng có làm vậy nữa, con thấy nhột quá à. Ráng chịu đi con, một tí nữa thôi. Tiun tìm mấy sợi lông bị rối, dính chùm lại rồi cắt bỏ là xong à. Sao lông cửa con không giống như mấy bạn cháu khác vậy người un Đúng rồi, vì con là chó Lai mà. Cha của con là chó Akita Nhật Bản. Lai với mẹ của con là chó Golden Anh Quốc. Cũng may con không bị mắc hí như cha con đấy. Vậy mắt con bây giờ thế nào vậy người un Mắt con to giống mẹ, với màu xanh nước biển rất tây, đẹp hết ý